mọi cái không yên không vui của loài người luôn luôn xuất phát từ gia đình cho nên tôi có quyển sách tôi biết là quan ngoan không bằng con ngoan một ông quan một ông nông dân mà con ngoan hạnh phúc gấp bằng chục lần mà anh quan to mà con hư